Em Tuyền Mitsubishi xin chào tất cả quý anh chị ạ. Hôm nay em làm video chia sẻ với quý anh chị về chi tiết giá lăn bánh của chiếc xe Mitsubishi Pajero Sporter 2021 này với ờ, bản một cầu máy dầu và bản hai cầu máy dầu. Để quý anh chị ờ, lựa chọn xem là mình ờ, có nên lấy dòng xe Mitsubishi Pajero Sport này đời 2021 này không và mình lấy bản một cầu hay bản hai cầu là phù hợp với tài chính của mình. Thì trong video này em sẽ cung cấp chi tiết tới quý anh chị. Và ngoài ra thì đầu tiên em sẽ giới thiệu với quý anh chị về uh, ngoại thất và nội thất và các tính năng an toàn của chiếc xe Pajero Sport này tới quý anh chị để quý anh chị nắm được trước đã anh chị nhé. Còn bảng chi tiết lăn bánh thì anh chị uh, sẽ xem ở phần cuối của video này. Bạn uh, quay uh, giúp mình hai chiếc xe Pajero Sport hôm nay đây. Chiếc xe Pajero Sport hôm nay em sẽ quay hai chiếc xe. Đó, một cái màu đen và một cái màu nâu cà phê thì video trước thì em có quay chiếc xe màu trắng và màu đen rồi Thì hôm nay em quay thêm cho quý anh chị là Pajero Sport màu nâu này Với màu nâu này cũng được khá nhiều quý anh chị lựa chọn Và tại vì ờ, xe này nó hợp với lại tính cách của của, của, của những người đó Thì với quý anh chị thì anh chị ờ, cảm thấy cái màu nâu cà phê của chiếc Pajero Sport này nó có đẹp không và có phù hợp với lại ờ, tính cách của mình hay không thì hãy cho em cái bình luận ở phía dưới nhé còn à, về ngoại thất của chiếc xe Palo Sport này anh chị cũng thấy đúng không ạ nó được à, áp dụng theo ngôn ngữ Dynamic Seal mà thành công trên các mẫu xe trước đó như là Outlander hay là Expander hay Expander Cross hay là Chi Tông rồi nên là Palo Sport này cũng được thay đổi về thiết kế và ngoại thất của chiếc xe nó đẹp hơn rất nhiều so với lại đời à, 2019 và những đời trước đó đó là cảm nhận của em về cái, cái ngoại thất của chiếc xe còn anh chị anh chị thấy cái ngoại thất của chiếc xe Power Sport này như nào nó có đẹp hơn so với lại uh, mẫu uh, uh, Toyota Fortuner hay là Ford Everest đang có mặt trên thị trường hiện nay hay không ạ hãy cho em cái cảm nghĩ ở trong cái bình luận ở video này anh chị nhé nó đẹp hơn hay xấu hơn so với lại các mẫu đấy ạ đây thì uh, hai cái màu xe này thì có một xe là một cầu và có một xe là hai cầu thì anh chị có nhận ra được là đâu là bản một cầu đâu là bản hai cầu ạ em cũng bật mí luôn với quý anh chị màu nâu này là là xe hai cầu quý anh chị nhé còn màu đen này là xe một cầu tại sao em lại nói vậy thì anh chị anh nhìn cái phần logo này đó logo của hai xe này nó sẽ khác nhau đây logo là nó chìm bên trong logo ba, ba pin kim cương nó chìm còn uh, ờ, logo của bản một cầu này nó sẽ nổi lên như này ừ. thì đó là cái nhận biết dễ nhất của chiếc xe một cầu hai cầu Pajero Sport và thứ hai nữa đó là Pajero Sport bản hai cầu này nó có rửa đèn pha này có cam 360 này còn cái bản một cầu này sẽ không có à, không có này không có cam 360 ở phần lưới tản nhiệt này đó là cái phần đầu xe xe này ờ, với bản cao cấp này nó được trang bị rất nhiều tính năng an toàn gói ờ, an toàn chủ động e-assist của Mitsubishi Moto như là cảnh báo va chạm phía trước này chân ga tự động thích ứng này à, chống tăng tốc đột ngột đó đấy là phần phía trước xe sẽ được ừ, thế còn xe này được trang bị rất nhiều tính năng an toàn khác nữa như là um, cảnh báo đêm mù này cảnh báo phương tiện cắt ngang này hỗ trợ quý các anh chị chuyển lan đây là những tính năng cao cấp của Mitsubishi Power Sport này ngoài ra xe Power Sport 2021 bản hai cầu còn rất nhiều tính năng nâng cấp như đá cốp này quản lý xe bằng điện thoại này màn hình đồng hồ hiển thị 8 inch này phanh tay điện tử tự động lọc không khí trong xe ghế chỉnh điện 8 hướng và cả ghế phụ và ghế lái và còn rất nhiều tính năng nâng cấp nữa thì anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với em Tuyền để em cung cấp thêm thông tin nếu anh chị có thời gian em mời anh chị đến showroom bên em xem xe, lái thử và trải nghiệm thực tế chiếc xe Polo Sport đời 2021 này. Bằng cách ờ, anh chị anh gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại em để trong video này 0936 929 444 anh chị nhé. Với các tính năng ờ, hiện đại và an toàn như vậy thì chiếc xe ờ, Mitsubishi Palo Sport bản hai cầu này thì đang có giá là 1 tỷ 345 triệu. Đây là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên chiếc xe này áp thuế trước bạn là 10% do dạ vậy vâng, giá lăn bánh của chiếc xe này đang là 1 tỷ 490 triệu thì em đã uh, ờ, còn nếu mà anh chị ở Hà Nội hoặc là trong uh, Sài Gòn thì nó có thêm cái uh, tiền biển là 20 triệu nữa còn một số tỉnh nữa thì áp thuế là 12% thì anh chị cụ thể nào thì anh chị vui lòng liên hệ với em để em sẽ cung cấp chi tiết bảng giá năm bánh cho quý anh chị còn anh chị uh, mua xe trả góp thì ngân hàng sẽ hỗ trợ anh chị vay được tầm khoảng 1 tỷ đồng thì ở đây em sẽ tính uh, tính cái mức uh, số tiền anh chị vay là 1 tỷ cho dễ còn thực tế ra thì anh chị có thể vay mắc tối đa là 1 tỷ 076 triệu thì uh, em sẽ tính 1 tỷ đồng và anh chị sẽ vay trong vòng thời gian tối đa là 8 năm với lãi suất ưu đãi năm đầu là 0,78% một tháng thì tháng đầu tiên anh chị sẽ phải trả là 18 triệu 500 nghìn và số tiền này sẽ tính theo dư nợ giảm dần anh chị nhé. Tháng sau sẽ không còn 18 triệu 500 mà nó rơi tầm khoảng uh, 18 triệu 300 hoặc 18 triệu 400 à, ờ, thì số tiền lúc đầu anh chị uh, bỏ ra để làm bánh chiếc xe này nó rơi tầm khoảng 490 từ 400 đến 490 triệu à. mức tiền uh, trả hàng tháng của anh chị thì khi mua xe trả góp sẽ phụ thuộc vào số tiền anh chị vay số năm anh chị trả và lãi suất ngân hàng à. thì cụ thể thì nếu anh chị uh, không phải vay 8 năm mà cũng không phải vay số tiền như này thì nếu mà anh chị cần uh, thêm thông tin thì em sẽ gửi cho chị cái bảng tính cái theo cái số số tiền và số năm anh chị muốn vay em sẽ gửi cho anh chị nhé thì anh chị hãy liên hệ với em nếu như anh chị đi đường bằng và không cần thiết đến nhiều tính năng option của xe ờ, không sử dụng đến xe hai cầu thì xe Paro Sport máy dầu một cầu là một lựa chọn uh, để cho quý anh chị cân nhắc xe có mức giá rẻ hơn đến 235 triệu so với phiên bản hai cầu vì vậy uh, ờ, chia nhau đến 235 triệu thì chiếc xe một cầu này sẽ được trang bị những gì? Anh chị muốn biết chi tiết không ạ? Hãy liên hệ với em để đến trực tiếp showroom để xem so sánh hai bản này anh chị nhé. Ờ, xe có mức giá là 1 tỷ 110 triệu thì ờ, chi phí lăn bánh của chiếc xe này thì đang là 1 tỷ 230 triệu. Anh chị mua xe trả góp thì số tiền anh chị sẽ phải vay uh, em sang tính là 800 triệu tương đương gần tương đương với 8% giá trị của xe còn mắc thì anh chị sẽ được là 80% giá trị xe rơi tầm khoảng à, thì em cứ tính là 800 đã thì anh chị sẽ vay ờ, thì anh chị sẽ phải bỏ ra là 430 triệu là số tiền tối thiểu anh chị cũng phải bỏ để bao gồm là 20% tiền đối ứng và các chi phí đăng ký đăng kiểm à, để sở hữu chiếc xe này thì vậy số tiền trả góp đầu tiên tháng đầu tiên của quý anh chị sẽ vào khoảng là 14 triệu 800 thì số tiền này sẽ tính theo dư nợ giảm dần anh chị nhé ở đây thì em đang tính là anh chị vay trong 8 năm với lãi suất là 0,78% một tháng. Còn số tiền hàng tháng cụ thể như nào? Và anh chị muốn vay trong bao nhiêu lâu? Hãy liên hệ với em để em cung cấp bảng tính tiền hàng tháng cho quý anh chị nhé. Thì bây giờ thì em sẽ tổng hợp lại cái bảng ờ, chi tiết giá lăn bánh của hai phiên bản này. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em và hy vọng qua video này đã cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị.